Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn tâm pháp của mình ngày hôm nay Hiện tại mình đang đứng trên trục đường tuyến số 4 nha cả nhà Và đây là mốc lộ giới của tuyến số 4 ạ à. Đây, đây là mốc lộ giới nha cả nhà Cái vị trí mình đây ạ, à, cả nhà thấy không ạ à? Đây, đây, để mình lấy cái cây nha Mình lấy cái cây cho mình mình chỉ cho cả nhà thấy ạ à. Đây, đây, đây, đây là mốc lộ giới của tuyến số 4 này Đây cả nhà thấy không ạ, à? đây, đây, đây là mốc lộ giới nha, theo cái cây của mình nha Đây, là mốc lộ giới đây là cả nhà Hiện tại mình quay camera trước cho nên là nó nó phải cực hơn xíu so với camera sau nhưng mà cả nhà thấy này đây đây đây nhìn thấy đây nhìn theo hướng này là rõ hơn này à, đây là mốc lộ giới thứ số 4 đi thẳng qua bên kia là mốc lộ giới à, thứ hai thì lộ giới của nó là 42 mét nha à, tổng lộ giới của nó là 42 mét. đây hiện tại mình đang đi đây ạ à. mình đang đi trong cái khuôn viên mà thứ số 4 ạ à. và đây chính là cái à, ngôi nhà này cả nhà đây chính là cái ngôi nhà mà mình vi những cái video trước của tuyến số 4 mình đi vào á à, những video trước mình vây mình đi vào á là đây chính là cái ngôi nhà ngày xưa nó hình thành đây À và hiện tại đang đi vào ngôi nhà đó cái nhà thấy không ạ đây và hiện tại bên này này cái nhà thấy không cái lộ giới đây đây cái lộ giới của tuyến số 4 đây ạ ai lộ giới tuyến số 4 đây? hiện tại mình đang quay là lúc 12 giờ trưa nha cả nhà hơn 12 giờ 12 giờ 15 á à, Dung Dung là sáng giờ mình lên đó mình cũng à, à, tiếp khách hàng dẫn khách hàng đi xem một số lô đất cộng với à, à, tranh thủ đi làm một số công việc thì bây giờ trưa mình vào mình vay luôn cho sợ không có thời gian từ Bình Dương đi đi xuống thì thời gian à, không còn nhiều á rồi cái nhà thái đây đó là tiếng số 4 nha móc vào giới thứ hai này cái tiếng số 4 này à đây đây thái này thái này cả nhà trưa nắng quá cả nhà mặt uh, không được đẹp lắm nếu bình thường là mình rất là đẹp trai nhưng bây giờ cái này à, nắng quá rồi như vậy thì ngày hôm nay mình về cái video này á là muốn review cho cả nhà à, tầm khoảng là 30 lô đất mà mỗi lô á, có diện tích là ngang 10 sau 40 có 100 mét thổ cư và đây đó đó cái nhà thái này đấy thấy cái vị đất đó đó đó phía phía, phía tây của mình nó kéo dài vào đây này đấy từ hướng này luôn nha cả nhà nó từ hướng này luôn đấy đấy nó mặt tiền đường số 4 luôn nha mặt tiền đường số 4 luôn nha cả nhà đó đó đó mặt tiền đường số 4 luôn 10 nhân cho 40 có 100 mét thổ cư và đây nó có hai nó có hai bên nha bên này là bên ờ, bên thứ nhất và bên tay trái này là bên thứ hai thì bên tay trái này cũng ngoài này cả nhà thấy này đó cái chỗ mà đất ờ, đất cao cao cao á là bên bên mình đổ đất rồi á đó là tiếng số 4 đã, đã, đã được cưa cây và cũng đã làm như cái nhà thấy này đây là tiếng số 4 đã được cưa cây đã làm này bên trong kia người ta đang cưa cây á lắc nữa mình nếu mà không nắng quá thì mình à, vào bên đó cho cả nhà thấy và đây là cái bên thứ hai tức là 30 lô đất này của mình nó nằm hai mặt của tuyến số 4 à, cho nên nó là chúng ta có thể là đầu tư à, rất là tốt và lâu và dài là là là rất ờ, là rẻ nha cả nhà nếu mà khi mà nó hình thành á thì giá trị ở đây nó có thể tăng lên gấp 10 lần hoặc là 12 13 lần hoặc là 15 lần nói chung là tùy theo thị trường cũng như là tùy theo hình thành cho thời điểm nào tới thời điểm mà nó uh, thi công xong hết rồi rồi uh, khu công nghiệp Picamax nó, nó khởi công à, cũng như là uh, lên nhựa thì đương nhân giá trị nó phải tăng lên gấp 10 và gấp 20 lần là cái chuyện bình thường đúng không ạ tại vì bây giờ là 10 nhân 40 có phải là 400 mét không mà giá chỉ có 2 tỷ à 200 triệu trên một mét ngang thì giá chỉ có 2 tỷ đó. thì tính ra là bao nhiêu ạ à? tính ra bao nhiêu một bao nhiêu một mét ngang à, một mét một mét vuông đúng không rất là rẻ đúng không một con số rất là rẻ nhưng mà thì bây giờ chúng ta mua và chúng ta sẽ để dành sau khi nó hình thành lên khu công nghiệp mà có dân cư vừa ở thì đương nhiên vị trí này là nhiều người họ tìm mua sẽ không có rồi đây đây là cái à, cột mốc này và đó đó cái lô đất này này cái lô đất mà phía bên kia này đó chạy thẳng vào đây theo cái tay của mình nha cả nhà theo cái tay của mình đó chạy thẳng vào đây đó mình đứng vị trí chỗ là giữa người ta anh em xem như này giờ thấy đó rồi giờ thấy giữa hơn này đó không đấy cứ chạy thẳng qua bên kia chạy thẳng vào sau sau sau bên kia thì cứ cắt theo cái chiều này theo cái chiều mạch của tuyến số 4 á là cứ 10 nhân cho 40 có 100 mét thổ cư có gần tới 30 lô nha cả nhà 30 lô lận đó, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta bán ở đây bên mình bán ở đây và bán đến khi nào hết thôi 30 lô thì nhiều lắm đấy cực kỳ nhiều luôn à, mà có giá thì rẻ cho nên là biết làm sao giá rẻ đúng không cho nên là chúng ta có thể mua dễ dàng mua được và điều đặc biệt là cả nhà biết lý do vì sao mà bên mình à, cắt ra không tại vì sao ạ có rất là nhiều khách hàng có rất là nhiều khách hàng họ muốn mua họ rất là muốn mua đó mà đầu tư sau này à, tức là đầu tư về tương lai nhưng mà nếu mà mua một miếng lớn như thế này á đó, thì số tiền nó quá lớn ví dụ như cái miếng này mà, mà lúc mà bên mình bán á đó mà bên mình bán á là 54 tỷ nhưng không gọi là à, năm 14 tuổi thì cái lượng khách hàng nó sẽ ít hơn gọi là cá mập rồi thì người ta mới có đủ tiền mua chứ còn mà à, à, những nhà đầu tư nhỏ nhỏ thì giống như bên mình giống như mình hay là một số khách hàng khác thì không thể không thể nào mua mặc dù mình rất là muốn sở hữu một lô đất ở trên tiếng số 4 này nhưng mình không không thể nào sở hữu được tại vì nó quá lớn nhưng mà khi cắt ra nhỏ như thế này thì tỷ lệ nhiều người sở hữu cùng sở hữu một mảnh đất trên tiếng số 4 này thì có phải là dễ dàng hơn không ạ đúng không cả nhà rất là dễ dàng hơn đúng không ạ như vậy thì à, để mà tạo cơ hội cho tất cả những khách hàng mua đầu tư ở đây thì bên mình cắt ra 10 x 40 và có 100 mét thổ cư giá bán là 2 tỷ nha cả nhà giá bán là 2 tỷ và dự kiến tầm khoảng là 3 tháng thì chúng ta sẽ ra được số nha à, tại vì à, để mà ra được số thì phải có gói thổ cư vừa thì, thì mới, mới mới làm trích lục này kia mới ra số được rồi thì à, bây giờ mình đi lên trên này xíu này à, mình đi lên trên này mình đang đi lên trên này xíu này cái nhà thái này phía bên xa xa kia kìa à, là công nhân cũng như cũng như là bên công trình đó người ta đang cắt cây đấy bên công trình người ta đang cắt cây này đó mà làm tiền tuyến đường số 4 này như vậy thì bây giờ mình mua thực ra tất cả những khách hàng hiện tại đang mua ở tại khu nghiệp BKMX Đồng Phú này đều là mua đón đầu thôi nha cả nhà mua đón đầu tức là mình mua trước giai đoạn trước giai đoạn của Bicomex khởi công và mua đã đón đầu với giá cực kỳ rẻ, cực kỳ rẻ, cực kỳ rẻ. Mình nhấn mạnh là cực kỳ rẻ nha. Tới thời điểm này, tới thời điểm hiện tại bây giờ mình đang quay video đây, giá vẫn còn cực kỳ rẻ nha. À, cả nhà đừng có nhìn vào quá khứ trước kia, trước kia thì đương nhiên giá nó còn rẻ hơn rồi, rẻ hơn nhiều rồi. Còn bây giờ thì nó vẫn còn rẻ. Nó không thể nào mà cao hơn so với bên ờ, khu vực mà nó hình thành ví dụ như bên Mỹ Phước hay là bên Trân Thành được nhưng mà đỡ khi nào nó hình thành rồi giống như bên Trân Thành rồi thì không thể nào mua được đúng không cả nhà và cái điều này là điều hiếm nhưng mà ai cũng nhìn được ai cũng biết được và nhưng đó mà dám bỏ tiền xuống mua dám đầu tư như thế này thì đó là một câu chuyện ạ à. đó là một câu chuyện và không không phải là ai cũng dám bỏ tiền xuống mua ạ à. đúng không ạ à? rồi thì à, mình à, Xin kết thúc video tại đây. Nếu cả nhà mà xem thấy hay thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Còn cả nhà mà muốn mua đất tại tuyến số 4 này, mặt tiền đường tuyến số 4 thì hãy liên hệ ngay cho mình theo số điện thoại 0972 332 894. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ.